Chào mừng các bác quay lại kênh người à, lao động hát nở của mình nhé Vừa ngủ dậy nên là đầu tóc à, hơi mù xù Đợt này cũng bận nên là không quay video Hôm nay có cặp loa Focal Alpha 65 Một cái cặp loa dòng loa một cái thương hiệu đến từ Pháp ấy. mình quay sơ sơ cho mọi người xem có những cái gì ờ, khác so với những cái loa kiểm âm khác nhé cái loa này trên thị trường giá mới nó đang bán ờ, khoảng suýt sát đầu là nhớ không nhầm là hai gần 20 triệu 9 triệu 8 một chiếc thì nó tương đương khoảng gần ờ, gần 20 triệu một cặp mình đang có một cặp cặp cũ vẫn đang dùng mình quay cho mọi người xem nhé đây trước mặt là mọi người là cặp uh, Alpha 65 cặp này cặp mình đang sử dụng cái uh, Alpha 65 này thì là cái bát này nó làm 6,5 à, inch cái chat này là một inch ở mặt dưới nó có hai lỗ thông hơi cái chỗ này là báo đèn khi cắm điện mặt sau của cái cái loa này thì nó có các cái điều chỉnh tần số như này đây là cái ờ, tần số lâu và cái này là tần số 2 này này rất là tiện lợi cái này thì nó sẽ không có đường ờ, đường hoa sen đường đường đường à, 6 ly nhá còn đường canon này và đường hoa sen đâu ở đây nó có một cái à, để mình cứ tự căn chỉnh không đời xe ben và cộng 6 đời xe ben nguồn điện của nó thì là nói chung là giải rộng 220, 240 này, 150 đều cắm được hết. Cái loa này là thương hiệu của của, của, của Pháp nhé, Vocal thương hiệu của Pháp. Nhưng nó sản xuất uh, tại Trung Quốc là ghi Made in China. Cặp loa này theo cái thông số nhà sản xuất là công suất nó khoảng uh, khoảng hơn 100 w một chiếc ấy thì cái phòng khoảng 2 mét đánh tương đối ấy theo hãng thì cái màng màng màng màng chat này không sử dụng cái ờ, cái màng zip bông zip bon như các loa khác mà nó thay vào đó là công nghệ inverted đom nôm na là nó có độ lan tỏa rộng hơn cái, cái cái công nghệ cũ những cái âm thanh nó bị bị nén thì nó sẽ qua cái chất liệu mới nó sẽ không bị nén nghe nó mượt hơn đấy cái loa này nó có chế độ standby không dùng 3 phút là tự nó tắt nó ờ, tắt thì mình mình khi mà mình mình bật nhạc lên thì nó sẽ tự tự lên riêng cái đặc điểm của cái dòng loa vocal này nó không có cái nốt chỉnh âm lượng nhé mà mình chỉnh từ sau cạc và hoặc nếu mà cắm thẳng từ đầu dây dây thì mình chỉnh từ đầu đi dây hoặc là từ laptop thì thì to nhỏ từ laptop nhé cái cái vỏ cái này nó làm kiểu nhám nhám ấy, trông trông hay đó. nói chung Poco là một dòng dòng loa đương đối cao cấp mà cái dòng Alpha 65 là một dòng trung cấp cái mang lo bát này lo mát này lo bay này theo hạng ấy là nó làm làm từ cái hạt cellulo hạt thủy tinh ấy đây là công nghệ độc quyền của Google Cái công nghệ này nói chung là mình, nghe thì nó khác cái, cái, cái chất liệu những cái, cái cặp loa mà mà rẻ tiền hơn nghe nó tái tạo âm thanh nghe thật lắm còn kiểu dáng thì chắc nó cũng bắt mắt theo cái quan điểm của mình cặp này là cặp cũ cặp cũ thì giá tốt lắm giá tốt hơn nhiều so với giá mới mình đang bán quanh quanh Hà Nội tại vì không có không có thùng không có thùng thì không không đóng được ngại đóng lắm bánh có quanh Hà Nội nghe em qua test bê về luôn hoặc là mình có thể ship trong khu Hà Nội còn đi tỉnh để kiếm cái thùng từng thùng xốp đây bên hông nó chữ Foco này à, Profession này nói chung nói thì không không hết đâu phải nghe nghe thì mọi người mới cảm nhận được lúc nào mình có điều kiện mình có điều kiện thì à, phải có điều kiện rồi thì, thì nghe cho đánh giá xem là so với cái dòng loa khác mọi người thấy nó hay hơn hoặc nó dở hơn ở cái điểm nào nhé mình cũng nghe tương đối nhiều loa rồi nhưng cái cặp này mình thấy hay mà nó cũng vừa tiền mới nó quanh quanh khoảng 20 triệu 20 triệu cho một cặp loa kiểm âm thì nói chung là quá hợp lý anh em mà thấy ờ, hay hay thì thì chia sẻ giúp video nhé để mọi người biết đến nhiều hơn cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại trong những video lần sau